Di Đà Phật này các loài thủy tộc hãy lắng nghe lời Phật dạy Tử sanh là ải phải đi qua Đi mãi nhưng ai đã đến nhà quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo Muốn ra cần gấp niệm Di Đà Do bởi các ông lòng tham dục thì nhiều tâm tưởng lành lại ít Nên ai đọa làm thân thủy tộc Có loài ở trong sông rạch trầm ao với các thứ thân hình không nhất định Khi thì bị lưới rập câu móc hàng ngày phải chịu 100 lần chết mới được một lần sống mạng gởi giao thớt hồn nương nước nóng lửa than nay đầy đủ duyên lành gặp quý phật tử phát tâm thí số tiền mua chuộc sanh mạng các ông cầu xin mười phương chư phật khiến các ông tỏ sáng linh thông để quy y tam bảo quy tam bảo là phật bảo pháp bảo và tăng bảo quy tam bảo rồi vĩnh viễn không còn đọa vào ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh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 chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng, chúng sanh quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục, chúng sanh quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy y Tăng rồi khỏi đọa bàn sanh, chúng sanh quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục, chúng sanh quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy y Tăng rồi khỏi đọa bàn sanh, chúng sanh quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục, chúng sanh quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy y Tăng rồi khỏi đọa bàn sanh quy tam bảo phát bồ đề cứu cánh đắc thành vô thượng đạo công đức vô biên tận vị lai nhất thiết đồng sanh cực lạc quốc nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật phóng sanh công đức hồ thẳng hành vô biên thăng phước giai hồi hướng lạc ban giáo chủ đại từ bi phụ tiếp dẫn đạo sư a di đà phật tác đại chứng minh phục nguyện phật từ quảng đại cảm ứng vô sai quan giang đạo tràng chứng minh công đức hôm nay là ngày mùng 6 tháng giêng năm canh tý toàn thể phật tử xuất gia tại gia chúng con cung kính thừa hành lời phật dạy phát bồ đề tâm quảng đại mua vật phóng sanh Nguyện đem công đức lành hồi hướng Tây phương trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu ba đường khổ. Kinh nguyện kỳ à, thọ hòa thượng ân sư đạo hiệu thượng phước hạ đức thế danh Nguyễn Văn Phấn. Kinh nguyện ân sư tứ đại điều hòa đạo thọ miên trường thế thọ tăng long phước tri nhị nghiêm chánh y viên mạng lại nguyện siêu tiến uh, chân linh sa di ni bồ tát giới thích nữ quyền quý thế danh lê thị duyên chân linh uh, bồ tát giới hứa bích châu pháp danh diệu thiện lưu nhiên phú pháp danh chúc quý nguyện uh, giác linh chân linh thừa phật ân nhi trực hướng tây hành y thiện phước di siêu sinh lạc quốc lại nguyện kỳ siêu hương linh trần sáng anh mất ngày mùng năm à, Tết năm canh tí Nguyện hương linh à, lai đáo đàn tràng phát khởi tinh tâm Xã Trần Tâm Nhi đắc thanh tâm ly quế độ được sinh về tịnh độ Phổ nguyện ân sư huấn dục phụ mẫu sanh thành đàn na tính thiết Công phu công quả tăng trưởng phước điền Pháp giới nhân thiên giai cộng thành Phật à, đạo A Father.